nỗi sợ đau ốm. Nỗi sợ này có nguyên do về cả thể chất lẫn mặt xã hội. Nó liên quan chặt chẽ với nỗi sợ tuổi già và nỗi sợ chết vì nó dẫn chúng ta tới ranh giới của những hình ảnh kinh hoàng về thế giới bên kia mà thực ra con người không hiểu gì. Nhưng chúng ta vẫn quan tâm tới những điều chúng ta được nghe từ những câu chuyện không mấy dễ chịu. Nói chung, Chúng ta thường sợ ốm đau, bệnh tật vì hình ảnh khủng khiếp của cái chết đã được gieo vào lòng chúng ta. Chúng ta còn sợ vì những khoản chi phí khổng lồ từ các hóa đơn tiền thuốc. Một vị thầy thuốc nổi tiếng ước tính có đến 75% số người đến khám bệnh là do họ tự tưởng tượng ra rằng mình có bệnh. Điều này chứng tỏ một cách thuyết phục rằng nỗi sợ bệnh tật ngay cả khi mảy may không có một triệu chứng nhỏ nào, cũng làm phát sinh những triệu chứng sợ hãi một cách rất tự nhiên. Tâm trí con người vô cùng mạnh mẽ, nó vừa có thể xây dựng lại, vừa hủy diệt bạn. Những người kinh doanh, dược phẩm, thuốc đã lợi dụng điểm yếu này của con người và thu không ít tiền. Thực trạng này đang tăng nhanh trong những thập kỷ gần đây đến mức Colliers Wiki đã vận động chiến dịch chống lại những nhà kinh doanh xấu xa nhất trong số ngành kinh doanh thuốc biệt dược này. Hàng loạt những thí nghiệm mà chúng tôi tiến hành cách đây vài năm cho thấy con người có thể bị ốm đau do tự kỷ ám thị. Chúng ta cho ba người quen lần lượt hỏi các nạn nhân vài câu hỏi đại khái như Sức khỏe của anh có vấn đề gì không? Tôi trông anh có vẻ không được khỏe. Với câu hỏi đầu tiên, người được hỏi chỉ cười và thản nhiên trả lời Cảm ơn anh, tôi khỏe, mọi việc đều bình thường. Với câu hỏi thứ hai, Câu trả lời thường sẽ là À tôi cũng không rõ nữa Tôi cũng cảm thấy mình không khỏe thật Đến câu hỏi thứ ba thì câu trả lời sẽ là Tôi đã bị ốm Bạn hãy thử nghiệm điều này với ai mà bạn quen biết Bạn sẽ thấy thử nghiệm trên hoàn toàn đúng Tuy nhiên bạn không nên trêu họ quá đà vì có thể họ sẽ ốm thật đấy Tôi cũng kể ra đây những giáo phái đã dùng cách này để trả thù kẻ thù của mình bằng phương pháp bỏ bùa mê. Họ bỏ bùa mê vào nạn nhân và đã có những bằng chứng đáng tin cậy rằng một số người đã chết sau khi bị bỏ bùa. Có rất nhiều minh chứng hùng hồn rằng bệnh tật có thể bắt đầu từ những ý nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ đó có thể truyền từ người này sang người khác hoặc do chính bạn tạo ra. Một người khôn ngoan từng nói, khi ai đó hỏi tôi cảm thấy trong người thế nào, tôi luôn muốn trả lời anh ta bằng cách đánh cho anh ta một trận các bác sĩ thường chuyển bệnh nhân của họ vào những môi trường mới bởi việc thay đổi thái độ tinh thần là rất cần thiết. Mầm mống của nỗi sợ hãi bệnh tật luôn tồn tại trong nhận thức của mỗi người. Những nhân tố khác như lo lắng, sợ sệt, chán nản, thất vọng trong tình yêu hay trong công việc đã sinh ra hạt giống này. Nuôi dưỡng và phát triển nó, mọi hình thức suy nghĩ tiêu cực có thể gây nên tình trạng sức khỏe kém. Những thất bại trong tình yêu và công việc đứng ở vị trí khá cao trong danh sách nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi ốm đau. Có một chàng trai đau khổ về tình yêu đến mức phải nằm viện để điều trị vì sức khỏe sa sút. Anh ta ở trong tình trạng tuyệt vọng và suy nhược hàng tháng trời. Cuối cùng, người ta mời một bác sĩ chuyên về thần kinh đến. Bác sĩ đó thay người y tá chăm sóc anh ta bằng một người con gái trẻ đẹp, hấp dẫn. Theo sự hướng dẫn của bác sĩ, cô chăm sóc và chiều chuộng anh ta ngay ngày đầu tiên nhận việc. Sau 3 tuần điều trị với người y tá mới, anh chàng đã xuất viện với căn bệnh hoàn toàn khác. Anh ta yêu trở lại. Việc thay đổi này giống như liều thuốc bổ và kết quả sau đó hai người đã kết hôn. Cả hai đều đang sống rất khỏe mạnh Và thời điểm tôi viết cuốn sách này. Các dấu hiệu của nỗi sợ, đau ốm. Tự kỷ ám thị không đúng cách có thói quen sử dụng phép tự kỷ ám thị một cách tiêu cực bằng cách tìm kiếm và chờ đợi triệu chứng của đủ các loại bệnh tật thích tưởng tượng ra các loại bệnh tật và luôn nói về nó như thể mình đang bị bệnh đi tìm và thử các loại thuốc hoặc biệt dược mà người khác gợi ý là có tác dụng chữa bệnh hay bàn tán nói về những đề tài phẫu thuật mổ xẻ tai nạn và các loại bệnh tật khác đề ra và tự thử nghiệm các chế độ ăn kiêng tập thể dục uống thuốc mà không cần sự hướng dẫn của bác sĩ, thích tự chữa trị tại nhà bằng các loại thuốc tự chế và đôi khi cả những loại thuốc làng băm. Chứng bệnh Một thuật ngữ y học chỉ chứng bệnh tưởng tượng rằng mình có bệnh, có thói quen hay kể và bàn tán về các loại bệnh tật, dồn hết tâm trí vào bệnh đến nỗi luôn trong trạng thái như đang chờ đợi chúng đến. Và tất nhiên là chẳng có loại thuốc nào có thể chữa được loại bệnh này bệnh tưởng phát sinh từ lối suy nghĩ tiêu cực và không có gì chữa được nó ngoài những ý nghĩ tích cực. Chứng nghi bệnh có tác hại tương tự như những chứng bệnh thực sự. Hầu hết những trường hợp về bệnh thần kinh đều bắt đầu từ bệnh tưởng. Ít tập luyện. Sự đau ốm thường gây trở ngại cho việc tập thể dục đúng cách và hậu quả làm tăng cân. Nhạy cảm với ốm đau. Nỗi sợ hãi bệnh tật sẽ khiến cho cơ thể mất dần khả năng đề kháng, tạo điều kiện cho các loại bệnh tật phát sinh. Sợ bệnh tật có quan hệ mật thiết với nỗi sợ nghèo đói, đặc biệt là đối với những người mắc chứng nghi bệnh. Họ lo lắng rằng mình phải trả tiền chữa bệnh và bản thân họ thường dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị chờ xem bệnh tật đến với mình ra sao, luôn nói về cái chết và dành dụng tiền bạc để lo chuyện hậu sự, tự nuông chiều bản thân hay dùng những căn bệnh do tự mình nghĩ ra để nhận được sự xót thương và thông cảm của người khác. Đôi khi họ còn dùng cách này để khỏi phải làm việc, đặc biệt là những công việc nặng nhọc. Thường giả bệnh để biện minh cho sự thiếu tham vọng, lười suy nghĩ và bản chất lời biếng của mình. Sống bê tha Có thói quen dùng chất kích thích như rượu hoặc ma túy để quên đi cảm giác đau đầu, căng thẳng thay vì tìm cách chữa trị, khắc phục nguyên nhân Thói quen đọc sách nói về bệnh tật và lo lắng thái quá về khả năng bệnh tật đánh gục. Và trên đây là tôi đã chia sẻ cho quý vị cái nỗi sợ thứ ba, đó chính là nỗi sợ đau ốm và bệnh tật. Hy vọng quý chị à, nghe những chia sẻ của tôi có thể đúc rút được kinh nghiệm và chúng ta hãy luôn luôn có cái suy nghĩ tích cực về cuộc sống tươi đẹp này. Và quý vị thấy à, bài chia sẻ của tôi à, hay và giá trị, hãy vui lòng chia sẻ bài nói chuyện này và có thể giúp ích được cho rất nhiều người ngoài kia. Và anh chị ờ, nhớ ủng hộ tôi bằng cách bấm follow kênh của tôi là Phạm thanh Bình ở trên các nền tảng khác nhau. Cuối cùng là tôi chúc anh chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.